nó nơ la ơi mẹ đã du coi bài nơ non ơi cái thằng ơi mẹ du đai coi này nó mồi mồi mày tụm hẳn đi đi nha mà sờ nó cô nữ sờ nó nồng nồng mèo nữ ừ. mèo sờ cô nó chị giả Ừ, ừ, ừ, ừ, ừ, ừ, ừ, ừ, Mam đến nồng, Ôi nhau nị rồi. Có này nồng nơ. Ờ. Nhà gì còn nơ. Để cho lơ cổ đấy sao? Nếu Nước phải nhai bây giờ. nắng đi nắng Ừ sưởi thật. Sưởi. Sưởi trời ơi cả quang anh nhắn từ nó đi đuổi khơi nó anh anh cái gì nó lâu ăn mà mỉ rồi ấy quậy mới la nhá hộp bộ hộp dạ sai cặp này mới ăn luôn nhưng đủ bộ mới sách nè đủ dạ xịt rồi nào xịt đâu cũng được mang cái này tổn thơ thơ xúc một cánh còn nọ nã cà nọ Ơ ờ, ơ ờ, ờ, thơm ơ ờ đây để em này cầm cố có mọi gì mọi gì chứ xin cái cà này ừ, cái cà xíu? không hàng cá mà sự thương nó nồng hả hử nhá ngôm thì chị nồng nồng nhá ngôm thì chị cái nồng hơn này ngôm kìa ừ. Ừ. con kia nồng mỹ vườn này Đây, ừ, phá hồng ơi Hạnh ơi Phá hồng ơi Tiến ơi Con này phai ไปหูก็บอกเจอหูไม่ส่งนะอืม e u e u e ơ ư ơ ơ ư ơ ư ơ ơ u e e u e vui <laughs> ư ư ơ ơi yêu ư ơ ư ơ ơi cái khánh chụp cái lên lên lên chứ nhân nổi gì cỡ tối vì quá xí mới nong chứ nhân dũng bố mẹ à cụ thể đây 그 에, 고태는 애미 빅도. 그 또가 na 하이에나. mờ ảnh là là phun lù liền bò liền mì liền nồng anh nhỉ đồng à <laughs> có lớp tuổi gì á phú à ship chết tuổi á phú tôi đây á phú cơm này nong น้องสิก็มีจากอ้ามีอีคน อายเดอายกาเดคือปัดเถอะอ้าคือว่าดูเคอดูเคอเมื่ออายปอเวสิปอก็มีเติดดูเทืองวิ่งดูlà mưa ai về ừ, dù <laughs> dù gì phơ cứ sổ hơn há rào mền bổ mình <laughs> chơi po chơi chẳng nói gì cứ po học lớp bé à con po gì cứ cố mà sao mà cứ hôm cứ ha hơn là lên lắng bằng hàng giả anh người <laughs> ta là đây giả thì bố mẹ sức cứ bố giả chỉ lần giả mấy kia <laughs> nó vẫn chơi ăn no giờ cứ mi đại hậu qua chơi lớp bố chả chơi lớp cứ bà bà năm mươi bố bố mẹ cứ bà thằng mấy chơi lớp mà sức cứ ma quay ấy cái tình nè <laughs> là hù xí hùn lơ đấy Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, bẹt côn มีได้แปดก้นลึกกี่ยิ่งกี่ใจอ่ะหกแม่ยิ่งสองปอใจcó ừ. ừ. ừ. hộp ai hoài tăng ơi duyên tăng mất sự hơn à thời à xì mèn bên mỹ chờ bà mi ở được có hộp thứ một công điểm thứ sáu xí nồng bà hôm mi năm tẻ lè say xì dù cày cứ ma xì ha xì tập các mình mi hơi lực bỏ học đây năm bên ở mới xem mi po mi đéo mi bà ở ê nòng sẽ một phân là bớn bà ê nòng có khổ là khôn cứ bớn bà hơi lực bỏ học khôn xì cầm mi bàn kha một ni mình mi mi phơ bỏ học đây năm mà mi say ở ừ, thời gian là mình say và lơ là chả khổ sao bởi lực mình đau hèn chơi thì mình mi lực bỏ học để nhang kỳ nòng mà lắng thì mình hơi bỏ học rồi là ừ. l i l a này ta tôi thì lúc này nó khôn nó chưa tắm a bờ a ba a bờ a ba e bờ e b e bờ e b mấy nào ở đây đâu ấy hử i bờ y b ama ni ai tem đi ama bangหัวหาวายนี่โอหรือโอโลเมนบ่ dên của nó nốt ra năm trăm tám mươi trừ bốn trăm linh tám Có chữ hết được mua về để thấy hai Hai cộng ba bằng mấy nào? Hai cộng ba bằng mấy? Bằng năm Bằng năm biết số 5 thế nào? Nào bây giờ anh chồng luôn rồi nhỉ? Anh chồng lên viết cái số 5 lại cho bạn Con ê hử Tên của mẹ Đấy, ở nhà dạy vợ rồi về con đây vậy đấy chồng bạn bạn bạn chồng lên viết số 5 bạn quan lên viết số 5 ba cộng 5 rồi bạn chồng lên viết cái số 5 viết như thế nào để cho bạn thu bạn mất trước thu nhìn anh anh chồng mình chỉ viết để về không biết thì còn hỏi chồng này ai xem chồng viết để xem gì đấy đấy để thay thế đúng rồi để. đấy đúng rồi hơn đỡ rồi nè dù đai coi u um nở lá nơ mẹ coi tung pha lại chăn tốt tội á non non nừng tê nổi non say lá ơi nó nừng cày nổi từ làng non con